phần kết quả cũng như điểm danh ngày hôm nay thì à, cho mình à, xin các bạn một lời à, đó là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn à, đồng hành cũng như chia sẻ bình luận và đóng góp ý kiến cho kênh của mình để mình à, ngày càng phát triển hơn và video của mình chia sẻ thì à, hoàn toàn là miễn phí hàng ngày cho nên anh chị em cô dì chú bác đi qua thì mất chút thời gian lại cho em một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em để em có động lực tốt nhất à, lên kênh đều đặn và đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo và chơi hàng ngày đúng không ạ em chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi em và quý anh chị đi qua thì nhớ để lại cho em một nút like cũng như ấn đăng ký kênh của em nhé và sau khi kết quả sổ số đã ra thì ngày hôm nay của chúng ta đó là ngày sổ số miền Nam sổ ngày thứ tư đúng không ạ sổ số 15 sổ ngày thứ tư ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 gồm có ba đài đó là Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng ở đài Đồng Nai thì đầu là con số 07 đuôi là con số đặc biệt là con số 84 tổng 2 cảng 4 đối với Cần Thơ thì chúng ta có đầu là con số 18 và đuôi là con số 61 đuôi con số 61 tổng 7 và là càng 8 Sóc trăng thì chúng ta có đầu là con số 05 và đuôi là con số 92 tổng 1 đặc biệt tổng 1 và càng 2 rồi thì điểm qua các đầu thì à, quý anh chị có thể thấy từ à, ở đài Đồng Nai thì chúng ta có từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, đầu số không có đầu nào bị câm à, giải rác các con số các bạn ạ còn đối với đài Cần Thơ thì từ độ 0 cho đến đầu 9 thì đầu số 7 đã bị công với chị nhé đây đầu số 7 đã bị công tiếp theo tới đà sóc tăng thì đầu có đầu số 5 cũng đã bị công như vậy thì không biết uh, qua về hôm nay thì cô chú chị cũng như các bạn có gặt hái được thành công hay không ở cái lượt số số này thì uh, mình cũng xin uh, chúc mừng tất cả mọi người chúng ta gặp thắng lợi còn uh, đối với những uh, bạn nào không uh, gặt Thái được thành công ở ngày hôm nay thì mình cũng uh, xin à, chúc mừng tất cả mọi người đúng thì uh, lô đề uh, giả số thì có ngày chúng ta trúng có ngày chúng ta ăn có ngày chúng ta trượt đúng không ạ mình uh, xây dựng kênh với mục đích hoàn toàn miễn phí cũng như đưa ra những cái dự đoán của mình nhằm uh, cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta dựa vào dựa vào để chúng ta mua sổ số kiến thiết đúng không? phát hành hàng ngày để chúng ta có niềm vui cũng như là ích được lợi nhà và như cái tuần à, trước thứ tư tuần trước thì à, đồng nai à, không năm bảy mươi bảy đồng nai không năm cần thơ 70 sóc trăng 74 thì hôm ngày hôm nay đồng nai không bảy sóc trăng năm đấy không chị đấy cách một tuần thì nó về lộn đài đầu đuôi này còn là đối với đầu đuôi đặc biệt thì 84 61 92 ở đây 01 13 05 07 63 68 nói chung thì à, để mà nói bắt được đầu đuôi cũng khá là khó cô anh chị à, kênh của em thì một thời gian trước thì em có à, lên video thì cũng ăn được đầu đuôi khá là nhiều à, lô tô ăn cũng khá là nhiều à, và quý anh chị có những lời đóng góp, những lời bình luận thì à, vào kênh của em bình luận quý chị nhé để em có động lực cũng như em có rút ra những cái kinh nghiệm tốt nhất để em à, sàng lọc những con số kỹ càng hơn và làm kênh với à, cái tâm huyết hơn để giúp cho tất cả mọi người để chúng ta gặp nhiều thắng lợi đúng không ạ rồi thì điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì đã sổ ra rồi thì ở trên kênh của em thì em mới làm được có ừ, video đầu tiên cho nên là lượt xem cũng như lượt like khá là ít cho nên à, anh chị yêu mến em thì hãy để lại cho em những lượt like cũng như những lượt bình luận comment để em có động lực tốt để em à, tiếp tục xây dựng một cái kênh soi cầu miền Nam cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày đó ạ và điểm qua kết quả thì ở trên bảng kết quả của chúng ta đối chiếu trực tiếp thì ngày hôm qua em có bắt cho tất cả mọi người ở Đài Đồng Nai đó Đồng Nai đấy ạ lô uh, 6556 6556 ở Đài Đồng Nai thì khá là tiếc nó về 46 hai nháy anh chị ạ 56 thì về 46 cũng khá là tiếc 6556 thì là ờ, rất tiếc thì ờ, đã bị trật rồi ở Đài Đồng Nai tiếp theo tới Đài Cần Thơ thì em có báo lô cho tất cả các anh chị đó là 7447 đúng không ạ Cần Thơ 7447 thì nhìn trên bảng kết quả chúng ta đã gặt hái được còn thành công con lô 747 quý chị nhé đây 47 chúng ta đã à, chiến thắng được con 47 ạ ở đài Cần Thơ đúng không ạ đối với đài Sóc Trăng thì mình có bắt cho tất cả mọi người bao lô đó là 3773 3773 thì à, đài Sóc Trăng cũng khá là tiếc 3773 thì cũng không có về là tiếp và đầu nuôi cho ba đài đó là 0440 2332 0440 thì rất tiếc nó về 05 các anh chị cũng khá là tiếc 0440 về 05 2332 thì ở đây có con 92 292 cũng khá là tiếc sát nút các anh chị 0880 về 07 đúng không? rất là tiếc thật sự mà nói thì theo cái đường cầu em bắt ngày hôm qua thì eh, chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn thôi quý chị ạ 0880 thì về 07 ở Đồng Nai cũng khá là tiếc như vậy thì điểm qua kết quả ngày hôm nay thì chúng ta chỉ gặt hái được thành công con lô 47 ở đài Cần Thơ đúng không? thì quý anh chị nào có theo em ở trên kênh ăn con lô 47 đài Cần Thơ thì em xin chúc mừng tất cả mọi người à, lô đề thì có ngày thắng ngày thua canh cũng như vậy thôi có lúc thì ăn liên tiếp ăn liên tục có lúc thì cũng à, chật ngày hôm nay thì à, đầu tiên em làm video thì cũng đã thái được có thành công món bài rồi thì à, em cũng xin cố gắng và soi kỹ càng hơn để chúng ta có những cái đường cầu những con số đẹp để chúng ta chơi hàng ngày đúng không? và kênh của em chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi nên anh chị em tất cả mọi người đi qua thì nhớ một chút thời gian để lại cho em một like cũng như ấn được cái kênh của em để có động lực tốt nhất em đưa ra những cái dự đoán tốt cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và sau khi kết quả đã ra những con số đã sổ ra rồi thì em có ngồi phân tích và em có à, sàng lọc ra những con số thì em đến phần chốt số công khai cho tất cả quý anh chị vào ngày mai như sau ở ngày mai của chúng ta đó là thứ năm ngày 2 mùng 2 tháng 2 năm 2023 gồm có ba đài đó là Tây Ninh An Giang và Bình Thuận đầu tiên ở Đài Tây Ninh thì em bắt cho tất cả mọi người con lô đó là 3 4 và con 4 3 tiếp theo ở Đài An Giang An Giang thì em có bắt cho tất cả mọi người con 01 và con 10 Bình Thuận Bình Thuận có 002 này không ạ rồi à, đầu đuôi số ba này gồm có con Sư phụ quý chị 52 25 78 87 38 83 Rồi ạ Trên đây là những con số cho tất cả quý chị tham khảo vào ngày mai, ngày thứ năm, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 à, ở Tây Ninh thì có bao lâu đó là 3443 An Giang bao lâu là 0110 Bình Thuận thì chúng ta có bao lâu là 20 xin lỗi quý anh chị 0, 0220 ạ 0220 và đầu đuôi số ba này đó là 5225 7887 3883 trên đây là những con số cho quý anh chị tham khảo vào ngày mai để tất cả mọi người thì, à, có quyền chơi hoặc có quyền à, không chơi thì quý anh chị xem để à, đúc kết cũng như ờ, dự đoán xem cái phần dự đoán của mình có chính xác hay không và theo dõi kênh của em có chính xác hay không với video xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người à, quên